ba à, cao nhá hai ba tết này anh không kẻ mừng vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng tết này anh phim đấy sau này quay phim không được đấy em mình phải sang các ban nhạc ở nơi đây tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai yêu nhau đây là nghệ sĩ họ đã sống không mùa đông không mùa nắng chân mùa này đẹp lắm Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây Trường Sơn Tây anh đi thương em Thương em bên anh mưa nhiều con đường mà gánh gạo Muối bay dương già trong vai mà tay áo Hết rau rồi em có lấy anh không Còn em thì mùa đông Con gái lòng đất là là chẳng em lo đường chân bom tu nàng về rừng rỡ cai nhánh cây gặt mối diêm tư từ bên sang bên nơi anh những binh đoàn nối nhau ra thuyền tuyến như tình yêu nói lời vô tận là đống trường sơn nối tây trường sơn Mala. hoa nắng ươm đầy đêm tựa như lắm mê bay nên tình anh chót ngày đó mà em thương đêm tự giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào cùng lá mê bay gót hài trên tóc người đôi mắt cho ca sĩ à, Như Quỳnh đến được à, trung tâm Thúy Nga à, rất là hay luôn cảm ơn mọi người nhé. mọi người à, thấy video hay thì ủng hộ à, chia sẻ video của Giang tất cả mọi người à, cao nhá hai ba đến này anh không cần kẻ mừng vì đã có môi em ngọt tựa sen hồng tết này anh không Đà Lạt hay Vũng Tàu Vì đã có em đem lại mộng đời Tô thêm vào lòng người Chán chứa mọi buồn vui Tết này anh không thèm đốt pháo Vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi Tết này anh không thèm chơi đánh bài trong lòng anh ta có em như ngọc ngà đến nay anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa ca vườn xua trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau sau này quay phim không được em mình chuyển sang ban nhạc ở nơi đây tôi đang thấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có anh yêu nhau đây là nghệ sĩ họ đã sống không mùa đông không mùa nắng có một chapi đi xuống lên và sẽ dây đàn đá đong đầy đắng người ơi đang ở đây những rừng xanh ngọn núi mang tiếng Giang cũng ờ, chia sẻ một chút về cái văn hóa văn nghệ cho mọi người biết đấy thì uh, nếu quý vị và tất cả các bạn yêu quý kênh của Sa Trường Giang hãy cho Giang một cái like một cái chia sẻ và các anh ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực để giúp hoàn cảnh khó khăn của tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé. Ok.